nông dân, nhưng lúc qua Mỹ đều có thể làm neo. Vì đây là nghề mưu sinh nơi đất khách, xem ra thích hợp với người Việt bởi sự tỉ mỉ, khéo léo và tính nghệ thuật không đòi hỏi quá cao và cả không cần phải biết tiếng Anh. Hình ảnh bài trên BBC. Theo tác giả, phở là món ăn nổi tiếng nhất của người Việt ở Mỹ còn nghề phổ biến nhất của cộng đồng gốc Việt tại Mỹ thì đó là nghề làm nail. Tiệm nail có mặt ở hầu hết các khu buôn bán, trung tâm thương mại ở Mỹ. Tác giả dẫn thống kê của một hội nghề làm tóc và thẩm mỹ của tiểu bang California thì có 80% thợ nail và thợ thẩm mỹ được cấp phép trong tiểu bang là người gốc Việt. Trong tất cả các thợ nail có gốc gác nhập cư ở Mỹ, người Việt chiếm 74%. Tác giả nhận xét Người từ Việt Nam mới qua Mỹ dễ dàng bắt đầu công việc mới với nghề làm neo. Họ có thể chọn cách học trong vòng 3 tới 6 tháng rồi làm, hoặc chỉ ghi danh lấy giờ và họ đi làm rèn luyện tay nghề tại tiệm neo. Cách thứ hai này không đúng luật cho cả trường dạy và chủ tiệm neo. Dù vậy, tại các thành phố có sự dễ dãi, các trường dạy neo chấp nhận điều này để có học viên và tiệm neo có người làm. Học phí để có được bằng neo không quá cao chỉ khoảng 2.000 đô la Mỹ. Tác giả cũng cho biết nhiều bạn trẻ gốc Việt ngày thường thì đi học nhưng cuối tuần hay dịp hè họ gắn với nghề neo. Đây là cách mà các bạn trẻ này có thêm thu nhập bằng nghề tạm thời tốt hơn so với nhiều công việc khác. Có không ít người đã ra trường đi làm với công việc đúng chuyên môn Cuối tuần, ngày nghỉ, họ vẫn gắn với việc đi làm nail để có thêm thu nhập. Không ít bạn trẻ từ Việt Nam sang Mỹ du học, nhưng trên thực tế, thời gian tại tiệm nail của họ nhiều hơn ở trường. Các bạn này thường ở lại hợp pháp bằng cách kết hôn với người cư trú hợp pháp tại Mỹ, và thường sau đó họ không bao giờ tốt nghiệp được trường đại học nào tại Mỹ. Hình ảnh một tiệm nail của người Việt tại Mỹ. Nghề nail không phải trả lương cao, nhưng nhờ có tiền tip, tiền bo nên tổng thu nhập trong ngày không thấp, có thể nói là đồng lương hậu hĩnh. Tác giả phân tích, do trong tiệm neo, thợ vừa làm vừa nói chuyện, các thối tiểu nông từ Việt Nam mang qua được thể hiện rất rõ. Chuyện vợ chồng nhà người ta, chuyện ai đó bị tai nạn, chuyện con cái nhà ai không ngoan, chuyện nhà ai bị trộm. Chuyện nào cũng dễ dàng được kể đi kể lại, bàn tán, bình phẩm với nhau. Nói một cách khác, theo tác giả, các tiệm nail giữ cho cộng đồng người Việt tại Mỹ dù sống trong khu vực vài thành phố cạnh nhau mà vẫn có tính thông tin như một làng quê truyền thống của người Việt. Tính lắm điều nhiều chuyện trong các tiệm nail như không gian để người Việt gần gũi với thói quen không khác ở quê nhà. Tuy nhiên, tác giả cũng cho biết, không phải người phụ nữ Việt nào cũng thích điều này. Nghề này cũng tạo ra thói quen kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, chia phe, chia bè, nên nhiều người không thích nghi được sẽ khó tồn tại lâu trong nghề này và sẽ phải đổi công việc khác dù thu nhập ít hơn. Một mặt trái nữa được tác giả kể đến là không ít tiệm nail của người Việt cũng là nơi thể hiện sự phân biệt chủng tộc. Sự phân biệt không giấu giếm trong người Việt về màu da nào cho tiền tip cao hơn. Phân biệt chủng tộc công khai trên không gian mạng với tiếng Việt khi giới thiệu tiệm ở khu Mỹ Trắng thay vì nói tiệm ở khu sang để tuyển thợ.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 Hành trình của tôi bắt đầu trên một con thuyền. Tôi đã trải qua một năm trong trại tị nạn và theo một cách nào đó tôi đã đứng đây trên sân khấu lớn nhất của Hollywood. Hành trình này xuất phát từ Việt Nam. Hình ảnh bài trên BBC. Theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ nước Úc, thì những tranh cãi về người Mỹ gốc Việt hay người Mỹ gốc Hoa không thể làm lu mờ sự thật. Anh ấy là người tị nạn từ Việt Nam. BBC tiếng Việt cho hay ngày 15 tháng 3. Được biết, Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại chợ lớn Sài Gòn, trong một gia đình người Việt gốc Hoa và đã cùng gia đình vượt biên vào năm 1978. BBC cho biết, truyền thông nước ngoài như Nikkei Asia gọi Quan Kế Huy là Việt Nam born, tức là sinh ra tại Việt Nam. Như vậy có thể thấy việc gọi Quan Kế Huy là gốc Việt dường như không có vấn đề gì. VN Express, Tuổi Trẻ hay Báo Mới đều nói nam diễn viên sinh ra tại Việt Nam hoặc thuộc gia đình người Hoa ở Việt Nam. BBC cho rằng có vẻ như nhiều báo Việt Nam đã hiểu lầm khái niệm Chinese khi dịch ra từ các trang tiếng Anh nói về gốc gác gia đình của quan kế Huy. Việc cha của ông là Chinese ở Việt Nam trước năm 1975 không có nghĩa ông là người dân Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vì Việt Nam Cộng Hòa không hề chấp nhận công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sinh sống trên lãnh thổ của mình. Thậm chí, khá đông người Hoa ở Nam Việt Nam ủng hộ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc và đa số họ là người di dân chạy khỏi Trung Quốc vì chiến tranh. Vẫn theo BBC, hiện nay chỉ còn một số ít trang báo như VTC đề cập quan Kế Huy là người gốc Việt. BBC dẫn bình luận của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, một thuyền nhân của Việt Nam, từ Đại học New South Wales Úc nhận xét. Theo tôi thấy thì động thái của báo chí Việt Nam là đáng tiếc. Động thái của báo chí Việt Nam liên quan đến quan kế huy rất khác so với trường hợp của ca sĩ Sangita Kaur, Mai Xuân Loan, người mới được trao giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá. Báo chí Việt Nam có vẻ rất tự hào về cô ấy như là một người gốc Việt. Cha mẹ cô ấy là người Việt tị nạn và cô ấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Giáo sư Tuấn nhận định có sự khác biệt như vậy là vì diễn viên Quan Kế Huy đã nhắc đến thân phận tị nạn của mình trước thế giới. Hình ảnh Quan Kế Huy, nam tài tử vừa nhận được giải Oscar. Câu chuyện thuyền nhân tị nạn vào thập niên 1970 và 1980 là một chương sử lớn và tàn thương của dân tộc. Gần đây, chính phủ Việt Nam kêu gọi những người làm phim ở Nam Hàn hãy tôn trọng lịch sử. Tôi thiết nghĩ nếu mình kêu gọi người ngoài tôn trọng lịch sử thì mình trước tiên hãy tôn trọng lịch sử của nước mình. Cuộc đời và sự nghiệp của quan Kế Huy là khá tiêu biểu cho những người đi tìm giấc mơ Mỹ. Đó là giấc mơ được sống trong một xã hội tôn trọng các giá trị như dân chủ, nhân quyền, tự do và bình đẳng. Là môi trường mà trong đó mọi người, bất kể xuất thân từ thành phần nào, đều có thể thành công, có một cuộc sống tốt đẹp hơn đầy đủ hơn, thịnh vượng hơn thông qua làm việc chăm chỉ. Giáo sư Tuấn cho rằng, sự thật là báo chí phương Tây vẫn ghi anh ấy là một diễn viên Mỹ gốc Việt, Vietnamese born American actor, có cha mẹ là gốc Hoa. Anh ấy sinh ra ở Sài Gòn vào năm 1971 và chắc từng mang quốc tịch Việt Nam trước khi vượt biên đi tìm tự do. Anh ấy mang một cái tên rất Việt, Huy. Anh ấy nói tiếng Việt khi sang Mỹ, gia đình anh ấy sống trong một khu đông người tị nạn gốc Việt. Do đó, cách báo chí Mỹ và phương Tây đề cập đến anh ấy như là một diễn viên Mỹ gốc Việt theo tôi là bình thường. Sau biến cố lịch sử đầu buồn 30 tháng 4 năm 1975, rất nhiều người miền Nam đã chọn cách ra đi để tìm tự do. Những người gốc Hoa ra đi còn vì một lý do nữa, đó là họ bị chính quyền Việt Nam Cộng sản xua đuổi, ép buộc phải trở về Trung Quốc